những người đang sơ cơ học Phật với khát cầu vãng sanh về hiệp Phật quốc chúng con đồng quy tụ về đạo tràng chùa kính Linh hàng tháng vào ngày 23 âm lịch để thực hiện khóa tu một ngày sau trong tỉnh thức để nương theo quay lực chư Phật chư Bồ Tát cùng điện tiền chư tôn đức hướng dẫn chúng con tiến tu giải thoát và hôm nay để trên bước đường học Phật chúng con có được thêm những kinh nghiệm, những kiến thức Phật pháp để chúng con vững vàng tiến tu trên lộ trình giải thoát. Chúng con cần cầu cung thịnh trên linh sư trụ trì hương thiện qua năm thuyết giảng vào phút này đạo tràng của chúng con đã được trang nghiêm như pháp thành tâm mái thịnh trên linh sư giảng sư từ bi hoan hỷ vận chuyển bánh xe pháp thuyết giảng cho chúng con để lấy đó làm hành trang trên bất đường học phật tiến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 cung kính ngưỡng bái bạch chư tôn hiền đức tăng kính bạch ni sư trụ trì chùa khánh linh kính bạch chư tôn đức ni kính thưa quý thiện nam tín nữ phật tử thân mến lời nói đầu tiên cho phép con cung kính cúi đầu đảnh lễ vấn an sức khỏe chư tôn hiền đức tăng ni và xin gửi đến quý phật tử hiện diện trong đào tràng lời kính chúc vô lượng an lạc lạc vô lượng kiết tường nam mô thường an lạc bồ tát ma ha tát kính bạch chư tôn thiền đức tăng kính bạch quý ni sư chư tôn đức ni kính thưa quý phật tử thân mến lần đầu tiên đặt chân đến nơi ngôi chùa khánh linh con được biết đây là một ngôi chùa mới vừa xây dựng nhưng bước vào trong khuôn viên của ngôi chùa với sự tĩnh lặng trang nghiêm và một đạo tràng vô cùng trang nghiêm thanh tịnh như thế này làm cho tâm hồn của riêng con và con tin chắc rằng của quý Phật tử khi đặt chân đến đây cũng có sự thanh và an lạc phải không quý vị vậy thì một ngày trở về tu tập với chủ đề của khóa tu chúng ta đó là một ngày sống trong sự tỉnh thức đạo phật của chúng ta được gọi là đạo tỉnh thức đạo giác ngộ chúng ta bước chân theo con đường mà bậc thầy đó là đức phật thích ca mâu ni bậc đạo sư một con người tỉnh thức giác ngộ hoàn toàn chân lý lẽ thật của cuộc đời ngài đã hướng dẫn chỉ đường cho chúng ta đi trên con đường tu tập học đạo và hành theo lời Phật dạy chắc chắn tất cả chúng ta phải lấy tiêu điểm là một con người sống tỉnh thức giác ngộ đây là tiêu điểm quan trọng của đạo Phật như tất cả chư huynh đệ chúng ta đã biết sự có mặt của ta trên cuộc đời này đều có nhân duyên và những hạnh phúc hay đau khổ trong cuộc đời mà ta gặt hái đây đều chính là do nhân quả do cái nhân ta đã tạo tác cho nên mới chiêu cảm cái quả báo ta gặt hái trong đời dù khổ dù vui nền giáo lý của đạo phật được đặt trọng tâm trên nền tảng nhân quả và nhân duyên đó đã giúp cho chúng ta hiểu rõ rằng không ai có quyền năng ban phước cho ta cũng không ai có quyền năng giáng họa cho mình mà tất cả những sự khổ vui trong cuộc đời này mai rủi đều do chính mình tạo ra nguyên nhân để rồi chính mình gặt hái những kết quả có đầy đủ thắng duyên bước chân vào nơi cửa Phật để rồi hôm nay huynh đệ chúng ta cùng ngồi trong một đạo tràng lắng nghe lời Phật dạy chúng ta cảm nhận được một niềm tôn kính vô biên và biết ơn bậc thầy hướng đạo Người đã khai sáng ra con đường giải thoát an vui Để hôm nay nhân loại chúng sanh Nguyện hướng về con đường đó Thực hiện đi trên con đường đó Để tìm đến bình minh của trí tuệ Nơi đó có bể lớn của tình thương Có đại, có đại dương của giác ngộ Và nơi đó là một con đường hạnh phúc Tràn ngập niềm an lạc và giải thoát Chúng ta vô cùng hân hoan khi trở về nơi đạo tràng để tham dự khóa tu để lắng nghe lời Phật dạy hôm nay là lần đầu tiên đặt chân đến chùa Khánh Linh này con xin mạng phép trích dẫn lời Phật dạy trong Đại Tạng Kinh Việt Nam Kinh Tăng Chi Bộ tập 2 chương 4 Pháp để cùng với tất cả chú huynh đệ chúng ta chia sẻ qua đề tài tu học phải song hành trong bài Kinh Tăng Chi Bộ tập 2 chương 4 Pháp này đã ghi nhận sự việc như sau Một thời Đức Thế Tôn của chúng ta Ngài ở thành xá vệ Vườn của ông cấp cô độc Cây của Thái tử Kỳ Đà Chính là tịnh xá Kỳ Hoàng Nơi đây Đức Thế Tôn đã chỉ dạy cho các hàng tỳ kheo Này các tỳ kheo Có bốn loại chuột bốn loại chuột đó là loại nào thứ nhất không làm hang ổ nhưng lại ở đó là loại chuột thứ nhất loại chuột thứ hai có làm hang ổ nhưng mà không ở loại chuột thứ ba không làm hang ổ nhưng mà cũng không ở luôn loại chuột thứ tư vừa làm hang ổ mà vừa lại ở và đức thế tôn dạy rằng này các thị tỳ kheo trên thế gian này cũng có bốn hạng người ở đời hạng người thứ nhất là hạng người mà đức phật ví dụ như cái loại chuột nó không làm hang ổ nhưng nó lại ở có nghĩa là có những người họ không có đủ duyên đi đến đạo tràng để nghe để học phật pháp nhưng họ có một cái nhìn đúng đắn qua nền giáo lý của đạo Phật đó là nhân duyên và nhân quả họ biết rõ đây là khổ đây là nguồn gốc nguyên nhân của những nỗi khổ đây là sự diệt khổ và đây là con đường để đưa đến sự diệt khổ họ có một cái nhận thức hiểu biết tuệ tri về tứ thánh đế thì đức phật ví dụ đây là hạng thứ nhất họ không có hang ổ nhưng mà lại ở nơi đó không làm hang ổ nhưng mà lại ở nơi đó còn cái loại người thứ hai có đủ duyên đi đến đạo tràng tiếp cận nền giáo lý của đạo phật họ có thể tham gia học thiền học về phương cách tu tập của mật tông của thiên thai tông của thiền tông của tịnh độ tông nhưng kính thưa quý vị học hiểu đó nhưng mà bản thân họ không thực hành thì đức phật lại ví dụ đó là cái hạng giống như chuột mà nó có làm hang có ổ nhưng mà không có ở đó có học có hiểu mà không có thực hành rồi đức phật lại ví dụ cái hạng người thứ ba không làm hang ổ cũng không ở là chỉ cho người không tu cũng không học luôn thì hạng người này mình biết hạng người nào rồi phải không biết phật tử phàm phu tục tử hàng ngày chỉ biết cơm áo gạo tiền hơn thua được mất tranh danh đoạt lợi sống cứ nghĩ rằng mình sống hoài sống mãi không bao giờ chết đi không ý thức giác ngộ được sự sanh tử vô thường cũng không ý thức giác ngộ cuộc đời là đau khổ cũng không hiểu khổ là gì nguồn gốc nguyên nhân của những nỗi khổ đau là sao cũng chẳng biết gì cả hàng ngày chỉ biết tranh đua hơn thua được mất hạng phàm phu tục tử còn cái hạng người thứ tư là có học có tu tu và học song hành đức phật ví dụ như là cái loại chuột vừa làm hang ổ mà vừa ở tại đó thì nương nơi đây chúng ta thấy cái vấn đề tu và học là một người Phật tử dù xuất gia tại gia thì việc tu và học phải được song hành quý vị mục đích chúng ta đi đến đạo tràng gần gũi các bậc thiện tri thức là để làm gì vậy quý vị đi đến đạo tràng gần gũi thiện tri thức để nghe học chánh pháp sự nghe học chánh pháp sẽ đem lại lợi ích vô ngần cho tất cả chúng ta như trong kinh hoa nghiêm đức phật đã từng dạy như sau như viên ngọc quý giữa đêm dày Không đèn soi sáng có ai hay Cũng vậy Phật Pháp nếu không nhờ người nói Thông minh khó hiểu được nghĩa này Như trong đêm trường tối tăm Không có ánh đuốc ánh đèn soi sáng thì làm sao chúng ta nhìn thấy được những cảnh vật chung quanh mà không nhìn thấy được thì làm sao nhìn thấy được viên ngọc quý ở trong đêm trường tối tâm mù mịt nhờ có ngọn đèn ngọn sáng, ngọn đuốc soi sáng chúng ta mới nhận diện ra vật này vật ngọt nọ và nhìn thấy rõ kìa một viên ngọc quý cũng vậy Phật Pháp quý còn hơn cả ngọc báo Nhưng nếu không nhờ người giảng nói Thì dù thông minh cách mấy cũng khó có thể hiểu được ý nghĩa sâu xa qua lời Phật dạy Cho nên tất cả chúng ta sanh ra đời không gặp Phật ở đời cách xa Đức Phật gần 26 thế kỷ trôi qua nhưng hôm nay chúng ta có đầy đủ thắng duyên nghe học chánh pháp hiểu được lời Phật dạy có được sự ý thức giác ngộ về chân lý lẽ thật của cuộc đời để nhận chân ra được đâu là thiện ác chánh tà tội phước đó là do chúng ta có cơ duyên tiếp cận cùng các bậc thiện tri thức chư tăng chư ni là những người thay phật hoàng dương chánh pháp đức phật đã nhập niết bàn mấy ngàn năm giáo pháp của ngài được truyền thừa đó là do chư vị tổ đức tổ diệm truyền đăng trải qua bao thế hệ khiến cho phật nhật sáng soi pháp âm vang dội tông phong tổ ấn thiên thu đạo mạch pháp lưu vạn cổ cho nên tất cả chúng ta ngày nay có cơ duyên được nương tựa các bậc thiện tri thức những bậc thầy lành đầy đủ mắt tuệ hướng dẫn chỉ đường cho chúng ta đi trên con đường giải thoát giác ngộ đó là lương duyên mà ta đã gieo trồng trong nhiều đời nhiều kiếp cho nên để học hỏi được chánh pháp được đem để đem lại sự nhận thức hiểu biết đúng đắn cho chúng ta để chúng ta có được chánh tri chánh kiến và phát khởi niềm tin chân chánh thì tất cả chúng ta không thể nào thiếu được cái điều kiện đầu tiên đó là thân cận thiện tri thức nhờ gần gũi các bậc thiện tri thức thiện tri thức là ai vậy định nghĩa Phật quan đại từ điển Định nghĩa thiện tri thức như sau Văn danh vi tri Kiến hành vi thức Thị danh ít ngã bồ đề chi đạo Danh thiện tri thức Văn danh vi tri có nghĩa là nghe tên gọi là tri Thấy được cái hành động việc làm của người đó gọi là thức Người mà đem lại lợi ích cho chúng ta trên con đường đạo Bồ Đề Đó gọi là thiện tri thức những người mà gần gũi sẽ giúp cho chúng ta tăng trưởng được niềm tin sẽ giúp cho chúng ta tăng trưởng được đạo đức sẽ giúp cho chúng ta tăng trưởng được trí tuệ thì đó là bậc thiện tri thức chúng ta hãy gần gũi để học hỏi chánh pháp nhờ sự nghe học chánh pháp đó mà khi xưa mình hiểu biết một cách sai lầm giao phó cuộc đời mình cho bàn tay của thần linh của thượng đế sắp đặt và nghĩ rằng trên đời này ta hoàn toàn bất lực Không thể nào sắp xếp được vận mệnh cuộc đời mình Phó mặt cho trời sắp đặt Gẫm hay muôn sự tại trời Trời cao đã bắt làm người có thân Bắt phong trần phải phong trần Cho thanh cao mới được phần thanh cao Một số người đã quan niệm như thế Phó mặt vận mệnh cuộc đời mình cho thần linh thượng đế sắp đặt nhưng có phải hạnh phúc hay đau khổ trong cuộc đời của chúng ta là do trời sắp đặt có phải vậy không thưa quý phật tử không mà tất cả những gì ta gặt hái hôm nay đó là kết quả do chính nghiệp nhân mình đã tạo tác ra trong quá khứ không phải do trời đâu mà nếu nói trời ban phước hay là giáng họa cho ai đó thì trời là một đấng chí tôn chí thiện thì phải bình đẳng ban phát hạnh phúc an lạc cho chúng sanh tại sao cho người ăn không hết kẻ lần không ra vậy nếu chúng ta có cái sự hiểu biết lệch lạc để giao phó cuộc đời mình cho bàn tay của thần linh của thượng đế sắp đặt bản thân mình không có quyền tự chủ gì hết hoàn toàn bất lực thì Đức Phật Ngài xuất hiện ra đời đã giải thoát con người ra khỏi bàn tay của thần linh của Thượng Đế Và với câu nói rằng không ai có quyền năng ban phước cho ta Cũng không ai có quyền năng giáng họa cho ta đâu quý vị Tất cả đều có nhân duyên mới đưa đến quả báo rồi nếu không có nhờ học Phật Chắc có lẽ chúng ta cũng đem cái số phận cuộc đời mình giao phó cho định mệnh và nói rằng tại cái số tôi nó vậy đó số nghèo thì phải chịu long đong làm bao nhiêu cũng quần không ít gì Số giàu khỏi phải làm chi Ngồi chơi tiền của cũng đi vô nhà Thương hay cho số phận người ta Người thì ăn không hết Kẻ thì nhà sụp siêu Cuộc đời sao lắm trớ trêu Nào hay số phận lắm điều trái ngang có người nói cây khô xuống nước cũng khô cái phận nghèo đi tới xứ mô cũng nghèo làm cũng vậy không làm cũng vậy tại cái số tôi nó vậy đó cái họ đem cuộc đời của mình ra xem giống như là một cuộc sổ số hơn xui mai và rủi nếu mà ai giao phó cuộc đời mình cho số phận cho số mệnh thì cứ đưa đẩy do bàn tay của số phận của định mệnh sắp đặt mà mình không hoàn toàn sắp xếp thì cuộc đời mình giao phó giống như giao phó cho một cuộc sổ số hên xui may rủi giống như mà con nhện nó văng tơ vậy đó nếu như con nhện kia nó gặp phải một ngọn gió lành giúp cho nó dệt thành mạng lưới nhưng nếu mà nó gặp phải một ngọn gió dữ gió lớn gió mạnh làm đứt sợi tơ đầu chứ mình nói hên xui may rủi cũng vậy đó cũng do số phận số mệnh tôi không có không có quyền năng để sắp xếp cuộc đời tôi tôi không có làm chủ cuộc đời tôi thôi định mệnh an bài sao tôi chấp nhận như vậy nếu như thế thì sẽ đưa con người đến chỗ bi quan tiêu cực thụ động và chỉ biết ngồi đó để chờ đợi số phận định mệnh sắp như thế nào mình an bài như thế đó mình hoàn toàn không làm chủ được cuộc, cuộc đời mình Đức Phật đã trả con người với quyền tự chủ với cái tính nhân bản mà Ngài bảo rằng tất cả chúng sinh đều có khả năng thành Phật Phật là Phật đã thành chúng sinh là Phật sẽ thành ai trong chúng ta cũng có thể có khả năng tu hành giác ngộ thành Phật đối với cái khả năng Phật tánh đó nơi thấm cũng không thêm mà nơi địa vị phàm phu của chúng ta cũng không gì thế mà nói có giảm bớt đi chẳng qua bản tánh Phật nơi địa vị phàm phu của chúng ta đây đã bị quá nhiều lớp mây mù của vô minh của phiền não của vọng tưởng nó che chắn mất đi rồi Hôm nay chúng ta có cơ duyên học Phật Là để nhận diện ra được cái khả năng Phật tánh vốn sẵn có của chính mình Và biết phương cách để phát triển làm cho khả năng Phật tánh đó hiển lộ mà thôi quý vị Vì vậy trong cái khóa tu của chúng ta với cái chủ đề là sống một ngày tỉnh thức Quý Phật tử phải sống với chánh tri, chánh kiến Dùng tuệ giác Trí tuệ giác ngộ đó ta gọi là tuệ giác để nhìn thấu rõ và nhìn thấu rõ cuộc đời này qua nền tảng của nhân duyên và nhân quả chúng ta có mặt trong cuộc đời này thân của chúng ta đây là do tất cả các duyên nương gá mà hình thành mà cái nhân đầu tiên đó là tinh cha quyết mẹ cộng với chủng tử nghiệp thức và cái duyên đó là mượn nơi đất nước gió lửa cấu tạo hòa hợp nên cái thân này khi chúng ta biết rõ cái thân này là do nhân duyên hòa hợp giả có nó không có thật nó không độc lập tự sinh nó không độc lập tự tồn và nó cũng không độc lập tự chủ vì nó do nhiều duyên nương giá mà sinh cho nên gọi là vô ngã vì sự tồn tại của nó cũng nhờ nhân duyên hòa hợp mượn các duyên để nó được tồn tại cho nên nó cũng không có tự tại và chính chúng ta cũng không làm chủ được thân này vì thân này không phải ta ta không làm chủ được nó ta không thể bảo nó đừng già đừng bệnh và đừng chết mà ai sinh ra giữa cuộc đời này rồi cũng phải già phải bệnh phải chết vì đó chính là quy luật của một đời người chúng sinh rồi phải bị già không ai thoát khỏi lúc qua trăm tàn Chúng sinh bệnh tật đa mang Ít ai sống được bình an mạnh lành Chúng sinh cái chết sẵn dành Không ai thoát khỏi tử sanh đến kỳ Chúng sinh rồi phải biệt ly Giả từ tất cả ra đi một mình Mang theo gánh nghiệp ba sinh Theo ta như bóng theo hình chẳng có tha nhờ đâu mà chúng ta nhìn thấu để hiểu rõ được cái quy luật của đời người là vậy để rồi chúng ta không khởi lên cái tâm tham liếng chấp trước vào cái tự nhã này vì thân này là do nhân viên hòa hợp cấu tạo thành sự tồn tại của nó là mượn nơi các duyên cho nên một ngày nào đó các duyên tan rã thì trả về bản thể của nó đất nước gió lửa cũng phải trả về chỉ một đống lửa hồng là thiêu mất mạng chỉ một nắm đất vàng là chôn mất xác chư huynh đệ ơi Chúng ta phải hiểu rõ được điều đó Để hôm nay hơi thở còn ra vô Nhịp tim mình còn lên xuống Còn đi tới đi lui Còn hiện hữu sống giữa cuộc đời này Thì nên nhớ Nhà dẫu trăm gian cũng chỉ ngủ có một giường Của tiền cất chứa dẫu đầy rương Một cơn gió ác vô thường đến Thần thức ra về trong vấn vương Dầu ta có quen biết đầy thiên hạ mấy kẻ quan hoài hấp nén hương của tiền vật chất đành bỏ ráo mình lẻ lôi đi nghiệp dẫn đường thôi Vậy thì nhiều lắm trăm năm cũng một kiếp người Ai rồi cũng phải sẽ đi thôi Hãy sống sao cho đầy ý nghĩa Để buổi xuôi tai miệng mỉm cười nhờ học Phật chúng ta mới nhận chân ra được cái giá trị của cuộc đời không phải sống lâu sống thọ sống dai mà đó là sống một ngày cho có giá trị một ngày một ngày nào chúng ta sống cũng biết phát triển đạo đức tăng trưởng trí tuệ và sống hy sinh phụng sự lợi lạc cho tha nhân thì dù một ngày thôi vẫn có giá trị hơn là kiếp sống trăm năm quý huynh đệ tất cả chúng ta có đủ phước duyên được bước chân vào nơi cửa Phật Hằng ngày hai tay của mình cầm để dở lật quyển kinh Biết chăng căn lầm xưa đã phát sinh Hãy nên cố gắng thường tinh tấn hoài bởi lẽ bây giờ quý vị nhìn ra thôi Từ ở nơi cổng chùa Khánh Linh bước ra ngoài Quý vị sẽ nhìn thấy ở giữa biển đời mênh mông bao la này Người người cứ mãi tranh đua hơn thua Danh lợi tình tiền Mở mắt ra là lo kiếm tiền Và vì đồng tiền đó Mà bất chấp thủ đoạn Tranh đua được mất rồi gian xảo, lừa đảo, đủ thứ mánh khóe hết Tạo tác vô lượng, vô biên tội và nghiệp Bởi vì họ bất giác vô minh, giả mà họ cho là thật Cái vọng mà họ cho là chân Còn chúng ta có đầy đủ thắng duyên Được đến với đạo Phật nghe được lời Phật dạy học được những cái giáo nghĩa thâm sâu qua lời Đức Phật chỉ dạy dù trong bất cứ một hoàn cảnh nghèo khó thiếu thốn nhưng mọi hoàn cảnh ta nguyện không làm điều bất thiện dù khó khăn ta vẫn phát triển những hạnh lành dình tâm giữ ý tịnh thanh đó là lời Phật dạy đành rành xưa nay mười phương ba đời chư Phật đều dạy chúng ta dù khó khăn gian khổ dứt các điều ác làm các việc lành giữ tâm ý của mình được thanh tịnh không đổ thừa hoàn cảnh nghe quý vị dù cuộc sống mưu sinh cơm áo gạo tiền còn quá nhiều khó khăn nhưng quý vị ơi vẫn sống một đời sống đạo đức nghèo cho sạch rất cho thơm an bần thủ đạo vì ta tin hiểu sâu sắc về nhân về quả ta trồng dưa ta được dưa ta trồng đậu ta được đậu ta gieo hạt giống nào ta sẽ gặt hái quả báo đó ta là người chủ tạo nghiệp là một vị kiến trúc sư để, để xây dựng cuộc đời mình đừng ừ. giao phó cuộc đời mình cho thần linh thượng đế nào sắp đặt không ai có quyền năng quyết định cuộc đời chúng ta đâu quý vị và đừng buông trôi cuộc đời mình để mặc cho số phận định mệnh an bài này cũng không có số phận định mệnh nào cả mà tất cả chúng ta giành quyền tự chủ chính mình nhân tối linh ư vạn vật con người là tối linh nhất trong muôn vật vì sao vậy vì con người của chúng ta có được sự nhận thức hiểu biết vì con người của chúng ta có quyền làm chủ chính mình khổ hay vui đều do mình quyết định hết nếu quý vị muốn dứt các điều khổ đau thì ngay bây giờ quý vị phải đoạn trừ cái nhân đã phát sinh lên những đau khổ đó những cái nhân nào Đức Phật đã chỉ cho chúng ta thấy nguồn gốc nguyên nhân của những nỗi khổ niềm đau là do tham sân si phiền não tích tập chứa nhóm để đưa đến cái quả khổ muốn dứt cái quả khổ ta phải đoạn trừ cái nhân quý vị ơi và hàng ngày quý Phật tử nhờ tiếp cận với nền giáo lý của đạo Phật hiểu sâu sắc về nhân quả đó làm bất cứ một điều gì nghĩ đến hậu quả không bao giờ dám làm những điều sai trái tội lỗi vì mỗi ác nghiệp mình gây tạo là một tờ giấy nợ trả hiện đời hoặc ở mai sau vay bao thì trả cũng bao xưa nay nhân quả luật nào nè đó gọi ai tin hiểu về nhân quả đó gọi là chánh kiến chánh tri và chánh kiến là khởi điểm đầu tiên của cuộc hành trình trên đạo lộ niết bàn giải thoát trong bát chánh đạo thì chánh kiến đầu tiên mà để có được chánh kiến sự hiểu biết nhận thức chân chánh đúng đắn đó thì quý phật tử không thể nào thiếu hai điều kiện điều kiện thứ nhất thân cận thiện tri thức điều kiện thứ hai thính văn pháp âm đã được cơ duyên gần gũi các bậc thiện tri thức rồi thì đừng bỏ qua cái lương duyên tốt lành là nghe học chánh pháp nha quý vị quý vị bước vào trong đạo tràng tham dự khóa tu một ngày phải tu học trọn vẹn còn nếu ở nhà cũng vậy Mình là một người Phật tử Dù cuộc sống mưu sinh cơm áo gạo tiền còn quá khó Nhưng luôn luôn nhớ nghĩ Ta vẫn phát triển trí tuệ hiểu biết đúng đắn và xây dựng cho mình một đời sống đạo đức gương mẫu có phước có đức mặc sức mà hưởng quý vị ơi người đời có tài năng mà không có đức hạnh thì giống như con diều mà ở trước gió diều gặp gió diều sẽ bay cao bay xa nhưng khi gió lặng gió dừng con diều đó nó sẽ lảo đảo rơi xuống đất người có tài mà không có đức cũng y hệt như vậy nhưng chúng ta vừa có tài năng mà vừa có đức nữa thì tài và đức đó chính là đôi cánh của một con chim để giúp cho nó bay cao bay xa giữa bầu trời không dông tự do tự tại chúng ta hãy chấp cho mình đôi cánh đó có tài năng mà phải có đức hạnh nữa quý vị và đạo đức căn bản mà đức phật dạy đây được đặt trọng tâm trên nền tảng năm giới thôi quý phật tử bước vào chùa học phật nghe kinh một lòng quy hướng tâm bảo lấy phật làm bậc đạo sư bậc thầy sáng suốt hướng dẫn chỉ đường cho chúng ta ta quy y phật ta nguyện sống một đời sống tỉnh thức và giác ngộ không mê lầm rồi chúng ta nguyện trở về nương tựa với giáo pháp của Phật gọi là quy y pháp hàng ngày biểu hiện của lòng tôn trọng cung kính đối với giáo pháp của Phật đó chính là sự ưa thích nghe học chánh pháp và phải y pháp tu hành hay nói một cách khác là y giáo phụng hành chứ không phải y giáo để dành thường thường chúng ta học xong rồi cái, chúng ta thường phát nguyện chúng con xin y giáo phụng hành nhưng mà phần đông mình y giáo để dành không à tôi chưa làm được đâu tôi nói nói vậy chứ tôi còn làm cư sĩ tại gia mà tôi đâu phải giống như quý thầy quý cô buông bỏ hết vào chùa tu chừng nào tôi vào chùa tôi cạo đầu tôi tu đi rồi tôi tu cho mà coi còn bây giờ tôi còn tại gia cư sĩ còn phải lo cơm áo gạo tiền không dám làm được mấy chuyện đó đâu cho nên tôi y giáo để dành đó đi từ từ mà nếu chúng ta học mà không tu không thực hành theo nói thì hay hiểu biết hết nè mà đối với bản thân mình một mãi trần cũng chưa ly được đầu mồm có thể nói suốt trăm phần diệu dưới gót chẳng ly một mãi trần thì đức phật ví dụ giống như người ăn bánh vẽ vậy đó giống như một cái loài hoa nó có sắc mà nó chẳng có hương kinh pháp cú câu số 51 Phật dạy chúng ta như sau như hoa sắc đẹp có thừa mùi hương chẳng có thì chưa quý gì lời lành nói để làm chi nếu không thiết thực hành y việc lành Pháp cú số 52 Phật dạy như sau Như hoa tươi tốt trên cành Sắc hương thấm đượm Lịch thanh đủ mùi lời lành khi đã nói rồi thì nên thực hiện quả vui hãy liền như vậy hai câu pháp cú 51 và 52 Đức Phật muốn nói điều gì dạy ta điều gì ngài ví dụ loài hoa có sắc mà không có hương người hiểu biết nói hay mà làm quá dở còn loài hoa vừa có sắc vừa có hương học hiểu biết nói được nhưng mà lại làm giỏi nói hay làm giỏi thì hương sắc thật không lường quý vị có nhiều khi chúng ta học Phật nhiều năm rồi hiểu biết hết nhưng mà bản thân mình chưa thực hành theo lời Phật dạy tức là chưa có sự tu tập có học mà không có tu vì vậy trong bài Kinh Tăng Chi Bộ chương bốn Pháp này Đức Phật dạy chúng ta học phải song hành nghe quý vị nếu tu mà không học đó là tu mù mà nếu học mà không tu đó là cái đải đựng sách cái giá múc canh cái đại đựng sách nó chứa nhiều kinh sách lắm nhưng mà bản thân của nó không lợi ích gì cái giá múc canh nó hàng ngày nó tiếp xúc nó nếm không biết bao nhiêu hương vị nhưng nó múc vào trong cái nồi canh đó chứ nó có biết hương vị của canh như thế nào đâu chúng ta đừng là cái đãi đừng sách đừng là cái giá bút canh mà bản thân của chúng ta đây có đủ duyên nghe học Phật pháp nghe phần nào ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày phần đó sẽ đem lại lợi ích vô ngần cho mọi chúng ta đầu tiên con xin nêu lên lợi ích của việc nghe học chánh pháp đây quý vị có năm lợi ích của sự nghe pháp Lợi ích thứ nhất quý vị sẽ nghe được những điều giá trị mà từ trước đến giờ ta chưa có cơ hội được nghe Con nói thí dụ như vừa rồi con giảng ở đạo tràng của chùa Phước Thạnh, huyện Cao Lẫm, tỉnh Đồng Tháp Nhân ngày lễ vía của Đức Phật A-di-đà thì con giảng về phương cách thiết lập tịnh độ cực lạc ở tại nhân gian thì trong bài giảng này con có nêu lên để thiết lập tịnh độ thì chúng ta cần phải thanh tịnh tam nghiệp cái yếu tố đầu tiên để kiến tạo tịnh độ thì đó là thanh tịnh đức phật đã từng dạy mà sở dĩ cõi nước được gọi là tịnh độ là cái cõi thuần tịnh không có các thứ nhiễm ô và nơi đây cái yếu tố thanh tịnh được đặt nền tảng đầu tiên để kiến kiến tạo thiết lập tịnh độ cho nên ai muốn thiết lập tịnh độ ở tại nhân gian thì phải thanh tịnh sáu căn và ba nghiệp của mình rồi kế đến cái con mới nói muốn kiến lập cái cõi cực lạc ở tại nhân gian cực lạc là rất vui hết sức vui không có khổ thì muốn có được một đời sống an lạc đó từ cái tiểu lạc trung lạc và đại lạc tiểu lạc là bằng lòng với đời sống hiện tại của chính mình không mong cầu nhiều trung lạc có nghĩa là dù trong nghịch cảnh chứng duyên nhưng tin hiểu sâu sắc về nhân quả bằng lòng để tùy thuận các duyên để tiêu trừ nghiệp chướng để trả cho xong món nợ đời mà không oán hận ai ta còn sẽ có được niềm an lạc thứ hai gọi là trung lạc và đại lạc đó là chính sự nghe học chánh pháp và thực hành theo chánh pháp nhiếp tâm trong thiền định để có được thiền duyệt để nghe học phật pháp để có được pháp hỷ pháp lạc thì đó mới gọi là đại lạc sau khi nghe bài thuyết pháp đó xong Hồi hướng con bước ra Có một chú Phật tử Chú đang hành đường Chứ không phải ngồi trong đạo tràng nghe Pháp Chú hăng hành đường ở ngoài trái đường Vừa dọn chén vừa dọn đũa Chú bước lại chú mới chấp tay Chú mới xá con Cảm ơn sư cô Hôm nay sư cô đã giảng cho con hiểu rõ Thế nào là tịnh độ Thế nào là cực lạc Con đã vào chùa làm công quả trên dưới 20 năm rồi mỗi khi đi đánh đạo tràng thì con tích cực làm công quả bằng cách hành đường dọn trái đường cho đại chúng nhưng mà cũng trong lúc hành đường dọn trái đường đó chú vẫn tập trung lắng tai để nghe Phật Pháp Và hôm nay chú nghe được bài thuyết Pháp đó Với chú nói trong cõi lòng của con giờ này nó tràn ngập niềm hạnh phúc, niềm hỷ lạc Con xin chân thành cảm ơn sư cô tại vì chú nói từ trước đến giờ chú cũng phát lòng ăn chay niệm phật cầu sanh tây phương cực lạc thế giới mà không biết cực lạc là gì tịnh độ là gì hôm nay nghe được cái phương cách kiến tạo thiết lập tịnh độ và cực lạc trong lòng chú quan hỷ quá cho nên con xin thưa với quý vị được nghe học phật pháp đó là cái lương duyên tốt lành của mỗi chúng ta quý huynh đệ có biết không khi đức thế tôn của chúng ta ngài còn tại thế 49 năm chu du hoàng hóa khắp lưu vực sông Hằng 24 mùa an cư Đức Thế Tôn ở nơi kỳ viên tịnh xá thành xá vệ Thế mà trong thành xá vệ đó có chín ức người dân chỉ có 3 ức người dân tức là 1 phần 3 thôi 1 phần 3 dân số ở tại nơi đây đủ duyên gặp Phật nghe Pháp còn 3 ức người dân họ chỉ nghe đồn đãi về cái tiếng tâm thanh danh của Phật nhưng chưa một lần gặp Phật để nghe được giáo Pháp của Ngài ba ước người dân còn lại tức là một phần ba số dân còn lại ở tại thành xá vệ họ hoàn toàn không biết gì về phật không hiểu gì về giáo pháp của Phật Nghe trong luận Đại Trí Độ Bồ Tát Long Thọ giải thích điều này Mình cảm thấy hân hoan trong cõi lòng Và cảm thấy tràn ngập niềm hạnh phúc vô biên Vì sao thưa quý huynh đệ Vì rằng mình cách xa Đức Phật gần 2.600 năm rồi Gần 26 thế kỷ trôi qua Vậy mà hôm nay mình còn biết về Phật Nghe được giáo pháp của Phật Đó không phải là phước đức nhân duyên Thì đó là gì Không phải là thiện căn phước đức nhân duyên Thì đó gọi là gì Phải không quý huynh đệ Vì vậy mà hôm nay chúng ta đã có cái duyên lành Mình đã gieo trồng trong nhiều đời, nhiều kiếp đừng gần gũi các bậc thiện trí thức được nghe học chánh pháp ta sẽ nghe được những điều giá trị mà từ trước đến nay ta chưa có cơ hội được nghe đó là lợi ích thứ nhất lợi ích thứ hai nếu chung hết rồi huynh đệ đã nghe rồi tôi đi nghe khắp các đạo tràng nào các vị giảng sư thay đổi giảng chùa này chùa nọ chùa kia tôi đều nghe hết rồi mấy chục năm tôi nghe pháp quá nhiều quá đủ rồi quý huynh đệ nói như vậy là mình đóng khung cái kiến thức của mình đó kiến thức của con người là vô cùng vô tận cho nên học học nữa học mãi nghe tới nghe lui mà con xin thưa rằng quý vị chỉ học một câu thôi nam mô a di đà phật mà có vị học ba chục năm bốn chục năm chưa thuộc lòng đó mà nếu thuộc lòng rồi không quên câu nam mô a di đà phật phải không này mình quên trước quên sau hoài cho nên một câu thôi còn chưa thuộc lòng Bản thân của chúng ta nghe nói là tham sân si phiền não là tam độc hay đoạn tam độc đi Nói thì dễ nhưng mà cả đời mình làm chưa xong Phải không quý huynh đệ vì vậy mình phải nghe học để làm chi để tự nhắc nhở sắp tấn bản thân mình còn cái chỗ nào cái thì mình phải chỉnh phải sửa phải chuyển hóa phải thay đổi rồi cái chỗ nào mà mình chưa làm tốt bây giờ mình cố gắng nỗ lực để hoàn thiện cho nó trọn vẹn cái sự tốt đẹp đó mà làm hoài làm mãi mình phải là người không biết đủ đối với những hiện pháp không biết đủ đối với việc tu học phật pháp cả cuộc đời này con xin thưa học hoài học mãi học mãi mà cái học làm người là cái học cả đời này chưa có thể tốt nghiệp được đâu quý huynh đệ ơi chỉ học làm người thôi chứ đừng nói mình học cái đạo mà gọi là học làm phật còn cao hơn nữa nha học làm một con người đích thực một con người đúng với giá trị ở giữa cuộc đời này thôi mà còn làm chưa được học cái đó học hoài mà làm chưa xong chứ đừng nói học làm phật Do vậy mà đệ tử của Hòa Thượng Tinh Vân Hòa Thượng Tinh Vân là viện trưởng của Phật học viện Phật Quang Sơn Ở tại Cao Hùng, Đài Loan khi đệ tử của hòa thượng tốt nghiệp xong lấy văn bằng tiến sĩ về trình bạch hòa thượng đảnh lễ hòa thượng và hỏi rằng bạch hòa thượng con đã tốt nghiệp xong học vị tiến sĩ mang về xin hòa thượng chỉ dạy cho con cần phải tu học thêm điều gì nữa hòa thượng nói ông còn phải học nữa vị thầy này mới hỏi bạch hòa thượng con học thêm gì đâu còn trường lớp gì nữa đâu học tại vì cái học vị tiến sĩ là cao nhất thời điểm bây giờ rồi giờ còn học cái gì nữa hòa thượng hòa thượng mới trả lời ông còn phải học làm người học làm người đích thực đó là cái học mà cả cuộc đời này chưa có thể tốt nghiệp được cho nên quý huynh đệ đừng đóng khung kiến thức của mình vào một khuôn khổ nhỏ hẹp và tự mãn cho rằng tôi học bao nhiêu năm đó quá đủ rồi giờ tôi không cần học gì nữa hết ai nói gì tôi không có nghe vào à, thời của thiền sư Nam ẩn là một vị thiền sư người Nhật Bản đạo phong của ngài lúc đó người ta đồn đãi thanh danh lan truyền ra khắp mọi nơi hương thơm đức hạnh lan tỏa có một vị cư sĩ nghe đồn về đạo hạnh của thiền sư Nam ẩn cho nên ông ta mới đến nhưng mà cái kiêu khí của ông ta quá lớn khi ông ta đi đến đạo tràng rồi gặp vào trong chánh điện gặp hình tượng thế gian trụ trì Phật bảo không đảnh lễ gặp tăng chẳng có xá chào và ông còn thốt lên câu nói rằng Phật đồng không độ được lửa Phật giấy không độ được con hai đuôi Phật bằng xi măng cốt sắt không độ được cái búa Chỉ có Phật tâm Phật tánh thì mới kiên cố bền vững không bị tiêu hoại còn Phật đồng Phật à, bằng sắt bạc bằng xi măng bằng giấy gì cũng bị tiêu hoại hết ông chấp vào lý mà ông bỏ sự cho nên ông đi đến đạo tràng ông bước vào trong chánh điện không lại Phật mà gặp chư tăng cũng chẳng có sát chào mà ngửa cái mặt lên vậy đó thiền sư nam ẩn thấy cái chiêu khí của cái vị cư sĩ này quá lớn rồi mới mời ông ta ngồi xuống mới rót một tách trà cho ông ta uống trà Ngài châm trà vào đầy rồi Mà Ngài cứ châm cho nên nó tràn ra ngoài Thấy như vậy vị cư sĩ này chướng con mắt và bảo rằng Bạch Hòa Thượng trà đã đầy tách rồi Ngài châm nó tràn ra ngoài không có lợi ích gì uổng lắm Thiền sư Năm Ẩn mới trả lời Trong lòng ông bây giờ cũng đầy ấp những kiến giải Chấp trước vào cái học cái hiểu của mình Đầy ấp những kiến giải đó Cho nên ông có đến đây Thì ta với ông dù có bàn luận bao nhiêu Phật Pháp Thì giống như cái tách trà đầy tràn Có châm nó cũng đổ ra ngoài nó không chứa đựng được đâu mà nếu ông muốn được lợi ích hãy uống cạn chén trà tri giải trong tâm của mình đi hãy để lòng thanh tịnh thì mới cùng ta ngồi đây bàn luận phật pháp mới đem lại lợi ích cả hai còn bây giờ trong tâm của ông đầy nhóc những kiến giải đó giống như tách trà đầy vậy đó ta có nói bao nhiêu Phật pháp cũng không lợi ích gì hao hơi tổn sức không lợi ích cho mình mà cũng không lợi ích được cho ông muốn cả hai chúng ta đều được lợi ích ông hãy uống cạn chén trà tri giải trong tâm của ông đi có một số khi chúng ta học Phật nhiều năm rồi cái cống cao ngã mạng ý lại kiến thức hiểu biết của mình mà khinh thường tất cả mọi người quý huynh đệ nên nhớ cái thước đo của sự tu hành không phải năm dài tháng rộng mà thước đo của sự tu hành đó chính là cái tâm khiêm tốn khiêm hạ lễ phép đối với huynh đệ càng học càng tu nhiều năm thì chúng ta phải khiêm tốn khiêm hạ bấy nhiêu phải lễ phép cung kính đối với tất cả mọi người đây chính là cái thước đo của sự tu hành đừng lấy cái kiến thức hiểu biết của mình ra nó làm chướng ngại mình gọi là sở tri chướng chướng ngại này đã thuộc về phần sở tri về phần tri kiến của mình mình chấp vào đó mình nghĩ rằng mình giỏi hơn mọi người không ai bằng mình núi này cao còn có núi khác cao hơn mình giỏi có người khác giỏi hơn quý huynh đệ ơi đừng cao ngạo như thế mà đóng khung bản thân mình vào một cái khung khổ nhỏ hẹp kiến thức của con người là vô cùng vô tận cho nên chúng ta trải thân mình cầu học dù cho người đó họ đi trước mình một ngày họ sinh ra trong ngôi nhà Phật pháp trước mình một ngày một giờ cũng kinh nghiệm hiểu biết hơn mình một ngày một giờ đó sự khiêm cung hạ thấp mình để cầu học chánh pháp đó chư Phật và chư tổ của chúng ta đã trải qua cái tấm gương sáng để lại cho tất cả chúng ta chư Phật đã trải thân hành đạo ví dụ như đức phật thích ca mâu ni trong quá trình tu nhân học phật của ngài ngài cần cầu sự giải thoát ngài cũng đã tìm đến các bậc thầy cầu nghe một câu pháp phải đóng trên mình một ngàn lỗ đinh phải xả thân để cầu pháp chư tổ đức của chúng ta vì tinh thần cầu học phật pháp phải xả bỏ thân mạng của mình cho nên ngài nghĩa tịnh pháp sư đời nhà đường ngài có làm một cái bài kệ để thắng trách hàng hậu học ngày nay xem kinh xem sách xem sự tu học phật pháp là thường cho nên ngài tháng trách như sau trải khắp bao triều tấn tổng lương Cao tăng cầu đạo biệt quê hương Trăm đi chưa được mười quay lại gian khổ hậu lai mấy kẻ tường Thâm thẳm đường xa thân rét buốt Mịt mờ các nóng sức khôn đương Hậu hiền đâu rõ cao tăng ý Hời hợp xem kinh như sách thường Trải khắp bao triều tấn tống tề lương đường Các bậc cao tăng vì tinh thần cầu học Phật Pháp phải xa biệt quê hương Quý huynh đệ có biết chăng Trăm đi chưa được mười quay lại Vì sao vậy? Gian khổ hậu lai mấy kẻ tường Ngài quyền trang tâm tạng Pháp Sư phải vượt qua 800 dặm sa mạc Quang Du Phải trải qua 178 lãnh thổ mới đến Tây Thiên Trúc Ấn Độ để thỉnh kinh cầu Pháp Tưởng chừng bỏ mạng của mình ở giữa 800 dặm sa mạc Quang Du đó Nhưng mà trong lúc ngã gục ở sa mạc Ngài tỉnh dậy và Ngài đứng lên và nói rằng Ta thà bước một bước về Tây mà chết Chứ không quay về Đông để được sống còn sự phát tâm cầu học Phật Pháp của quý Ngài Gọi là xả thân cầu đạo, xả phú cầu bần Hôm nay chúng ta có được cái tâm tha thiết cầu học Phật Pháp Trân trọng quý kính Phật Pháp như vậy hay không thưa quý huynh đệ Có những lúc chúng ta xem kinh, xem sách đó xem kinh giống như sách thường vậy đó đọc xong rồi quăng bỏ bừa bãi mà đâu biết rằng trong đây chứa đựng những tinh hoa yếu nghĩa cao sâu lời vàng kim ngôn ngọc ngữ của Đức Phật chỉ dạy được các tập thành tam tạng thánh điển mà hôm nay tất cả huynh đệ chúng ta có cơ hội để lật từng trang kinh ra để đọc để tụng lời vàng Đức Thế Tôn chỉ dạy là con đường là phương pháp để dẫn đến an vui hạnh phúc giải thoát đối với huynh đệ mà nếu chúng ta không có lòng tôn trọng đối với kinh đối với pháp thì làm sao đắc pháp đắc đạo được đây người xưa có lòng tôn trọng cho nên mới thành tựu mới đắc được còn chúng ta không có lòng tôn trọng thì làm sao thành tựu làm sao đạt được cho nên khi vào trong đạo tràng quý phật tử phải gạt bỏ hết điện thoại tắt máy gạt bỏ hết những cái thế duyên tạp duyên tạp sự để tập trung chú ý lắng lòng mà nghe trong tác phẩm thành phật chi đạo Ấn Thuận Pháp Sư một cao tăng cận đại Ngài có nói như sau Về việc nghe học Phật Pháp Ngài ví dụ ở ba trường hợp Trường hợp thứ nhất Ngài nói rằng một cái bình mà để ở giữa trời mưa mà cái bình này úp xuống cho nên một trận mưa đổ xuống bao nhiêu trận mưa đổ xuống thì cái bình đó cũng không chứa được miếng nước nào bởi vì cái bình để ngoài trời mà nó ấp xuống Ngài ví dụ cái người đi vào trong đạo tràng để nghe học Phật Pháp Mà không có tập trung, không có chú ý Thì ở trên các vị giảng sư, giáo thọ sư có giảng dạy bao nhiêu Giống như bao nhiêu trận mưa Pháp Thì bản thân người đó cũng không chứa đựng được một giọt nước Pháp nào đâu Bởi vì không có sự tập trung lắng nghe Đừng là cái bình úp để giữa trời Rồi Ngài ví dụ cũng là cái bình Cái bình này để ở ngoài trời ngửa lên không phải úp nha nhưng mà không chịu xúc rửa cái bình sạch cái bình đó bẩn nhơ cho nên mưa đổ xuống cái bình chứa được nước mà nước đó xài không có được mà nếu mà uống vào nó còn trúng độc nữa tại vì cái bình quá bẩn quá dơ thì ấn thuận pháp sư ngài ví dụ vào trong đạo tràng chúng ta có sự tập trung chú ý lắng nghe mà không xúc rửa những kiến chấp trong lòng của mình thì coi chừng bị trúng độc đó nghe quý huynh đệ kiến chấp của mình quá nhiều con nói thí dụ đạo tràng chùa khánh linh của chúng ta là đạo tràng tu thiền rồi đạo tràng khác mình đi đến là tu tịnh độ nhưng chúng ta cũng phải biết rằng dù tu thiền hay là tu tịnh độ pháp môn nào cũng là do Đức Phật chỉ dạy Nó là phương tiện là cánh cửa ngõ để cho chúng ta đi vào trong ngôi nhà Phật Pháp Hướng đến sự giải thoát giác ngộ đều là một như nước của trăm sông khi nó chảy về biển cả thì nó chỉ có một vị duy nhất đó là vị mặn tất cả các pháp môn tu tập cũng hướng về một mục đích duy nhất đó là sự giải thoát mà thôi Vậy mà quý Phật tử chấp vào cái pháp môn tu Mình tu tịnh cái đi đến đạo tràng mà dạy tu thiền thôi tu đến đó tôi tu đâu vậy ở đó tu thiền tôi không biết thiền là gì hết rồi không biết thôi mình đến đó mình học hỏi không biết cái chỉ trích đã phá đời này mà tu thiền có chừng điên đó nha thiền làm sao điên thiền không có điên đâu thưa quý phật tử mình hiểu sai rồi thiền na trung hoa dịch là tư duy tu là cái cách tư cách cách tu là do tư duy quán chiếu còn mình tu tịnh đây Tịnh với thiền có khác gì đâu Cũng là phương cách đem câu hồng danh A-di-đà Phật Để buộc tâm mình lại cho nó yên là một phương cách để nhiếp tâm nhiếp ý của mình thôi còn thiền dùng một đề một thiền quán quán hơi thở quán bất tịnh quán từ bi quán nhân duyên quán sổ tức để làm gì quán như vậy để buộc niệm mình thôi cái nào cũng là nhiếp tâm nhiếp ý cho thanh tịnh cũng chỉ là phương tiện cái mình chấp mình đã phá Chúng ta tu tịnh không có đả phá về người tu thiền Đối với người tu tập về thiền không đả phá người tu tịnh độ Và nên trợ duyên cho nhau Trong thiền có tịnh, trong tịnh có thiền Vĩnh Minh viên Thọ Đại Sư Tổ thứ sáu của tịnh Độ Tông Tương truyền Ngài là ứng quá thân của Đức Phật A-di-đà Hàng năm các đạo tràng tu tập pháp môn tịnh độ đều lấy ngày 17 tháng 11 ngày lễ viết của Đức Phật A Di Đà. Đó là ngày sinh của Vĩnh Minh viên Thọ Đại sư một cao tăng ở bên Trung Hoa. Tổ thứ sáu của Tịnh Độ Tông đó. Thì Ngài dạy rằng có thiền mà có tịnh giống như cọp mọc thêm sừng nhớ nha cái vị có thiền mà có tịnh nữa giống như mọc cọp mà nó mọc thêm cái sừng làm cho nó một cái sự hùng mạnh lên thêm nữa thì chúng ta không có chỉ trích đã phá bên nào hết mỗi người một cái nhân duyên một cái căn cơ trình độ thích sở thích của mình muốn tu thiền thì tu nhưng mà tu thiền phải minh tâm kiến tánh rồi tu tịnh thì nhiếp thân khẩu ý của mình ba nghiệp trong danh a hồng danh a di đà phật để đạt đến nhất tâm bất loạn mà khi tâm chuyên nhất rồi trí tuệ phát sáng ra thì cái nào cũng đi đến việc phát triển trí tuệ mà khi phát triển trí tuệ đây đòi hỏi điều kiện tâm tịnh thì trí mới sáng quý vị chúng ta không đã phá chỉ trích gì cả Mong sao quý Phật tử hiểu được điều này Để sự học Phật của chúng ta đem lại lợi ích vô ngần cho chính mình Mà không phải bị trúng độc Ấn Thuận Đại Sư Ngài ví dụ cái bình không xúc rửa sạch Để ngoài trời chứa đựng nước Nước đó không sử dụng xài được Bởi vì cái bình quá dơ Kiến chấp trong tâm của chúng ta quá nhiều Nghe xong rồi nghe đâu chấp đó Mà chấp mà còn quỷ bán nữa Còn tạo tội tạo nghiệp nữa cho nên hãy rút sức rửa tâm ý của mình cho được thanh tịnh gạt bỏ gạn lọc hết những kiến chấp đi để cái tâm thanh mà chứa đựng Phật pháp với huynh đệ ấn thuận pháp sư lại ví dụ về cái bình ở phương diện thứ ba cái bình để ngửa xúc rửa thật sạch để ở ngoài trời nhưng bao nhiêu trận mưa xuống cái bình chứa bao nhiêu nước ngặt một cái chứa bao nhiêu cái bình này nó bị lũng nó rỉ chảy bên ngoài hết ngài ví dụ chúng ta có sự tập trung chú ý lắng nghe trong lúc giảng pháp mà mình tập trung mình chú ý mình lắng nghe có đó mình cũng gạt bỏ hết những kiến chấp nhưng vì nghe xong rồi rồi cái từ lỗ tai này mình cho nó qua lỗ tai kia giống như cái lụng cái bình mà nó bị lủng bị cháy vậy đó về tới nhà cái con nó hỏi má bữa nay đi chùa thầy với sư cô giảng gì vậy có cô phật tử của trả lời vậy nè mày hỏi sao tao biết đường đâu tao trả lời bà cô bà nói một tiếng mấy đồng hồ mà bà nói thôi là tao còn nín thở tao chịu còn không nổi đây nè rồi bây giờ mày hỏi tao biết đường đâu tao trả lời mày muốn hay thì mày vô chùa mày nghe đi rồi mày biết giờ mày hỏi tao biết cái gì đâu tao nói cái con nó mới nói má ơi má đi nguyên một ngày trời mà hỏi đến chùa bữa nay thầy giảng gì sư cô giảng gì má không biết gì hết sao má thực hành vậy thì bữa nay học được cái lời học được lời phật dạy cái đạo lý gì để mình ứng dụng má không biết thôi má ở nhà má giữ nhà má coi cháu còn có phước hơn cái gì mà nghe xong rồi lại quên sao trống trơ trống trách giống như cây cây rổ lực dừa giống như là cây giá mút canh nó vậy nha nghe xong cái cổ mới ấm ức cổ suy nghĩ cổ mới nói sao mình tức quá ha hồi nào hồi hồi sáng tới giờ mình đi đến chùa thầy có dạy sư cô có dạy mà sao mình quên mất tiêu về nó hỏi mình biết đường trả lời giờ nó nói mình giống như cái rổ lượt dừa thưa rỗng thưa đảng cái cổ suy nghĩ sao cái cổ mới nói con con lại đây má nói cho con nghe này nè con nói đúng lắm má thấy hổ thẹn lắm đi đến chùa mà đến thầy cô dạy cái gì mà con không nhớ một câu một chữ về con nó hỏi không biết đường đâu trả lời để cho nó nói mình thưa rỗng thưa rãng giống như cái rổ cái đá nhưng mà má suy nghĩ vậy nè con nếu cái rổ mà úp ở nơi dách lâu ngày cũng bụi bám nhận văn mà nếu mà để vào trong cái sống thì cũng bụi bị bẩm bị bị bẩn bị dơ cái rổ đó tuy chế nước vào liên tục nó cũng đổ ra ngoài nó cũng nó cũng rơi ra ngoài hết nó cũng lọt ra ngoài hết nhưng mà nhờ chế hoài chế mãi nước đó dù nó có rơi lọt ra ngoài ít ra nó cũng làm cho cái rổ đó cái lá đó nó sạch bất bẩn bất dơ má nghĩ má cũng giống như cái rổ lượt dừa giống như con nói vậy đó nhưng mà nhờ má đi chùa má nghe phật pháp riết cho nên má bây giờ con nói vậy má mới để yên nha chứ ngày xưa mà con nói má cái kiểu này má cho chổi chà đơm lên đầu con rồi con ơi ý nói rằng nhờ nghe học Phật pháp ít nhiều gì nó cũng thấm tuy mình không nói lại được nhưng mà bản thân mình cũng thấm phần nào chứ nếu không ngày xưa mình nghe ai nói sốc mình là sân giận phiền não phải không quý vị giờ có nghe học Phật pháp có hiểu biết rồi ít nhiều gì nó cũng thấm chút đỉnh cũng dằn lại bớt rồi chứ nếu không cho chổi chà đơm lên đầu rồi từ đó về sau con của cổ không có dám hỏi giờ cũng không có dám nói này nói nọ nữa bởi vì mẹ mình đi chùa ít ra cũng được lợi ích đó cho nên quý phật tử cứ đi chùa mà về người ta có nhạo bán có chỉ trích người ta nói mình tu hú cũng không có sao hết quý vị phải xác định rõ ràng người ta nói đúng người ta nói mình tu hú bởi vì mình tu không phải một mình mình tu không đâu đi ngang qua gặp bà hai bà ba bà bảy bà tám gì hú một cái đi chùa không bữa nay đi chùa khánh linh nè đi không thì đó là tu hú chứ lại gì phải không quý vị tu rồi hú người ta tu theo thì người ta nói đúng đâu nói sai đâu mình giận còn người ta nói mình vậy chứ bà ngoài miệng thì niệm nam mô bên trong lại chứa một bồ dao găm ngoài miệng thì niệm phật lâm râm bên trong lại muốn đâm giết người người ta chỉ trích người ta nói mình đi chùa ăn chay niệm phật mà sao mà còn hung dữ quý vị đừng buồn nha đừng bỏ chùa nha người ta càng nói quý vị nói mai tôi đi chùa mà tôi còn giữ kiểu đó đó mà nếu tôi không đi chùa tôi đốt nhà với bà luôn rồi đó cho nên phải cầu mong cho tôi đi chùa nhiều hơn chứ đừng vì một câu nói của người ta rồi cái mình bỏ đạo bỏ tu đối với cái nhân duyên lành với Phật Pháp không phải dễ gì mà gặp đâu Hôm nay chúng ta đã gặp rồi Không vì một chút nghịch cảnh nào mà thối thất đạo tâm của mình Con dốc lòng vì đạo hy sinh Được không quý vị dù gian nan khó khổ không màng con dốc lòng vì đạo hy sinh dù rằng cuộc sống mưu sinh cơm áo gạo tiền còn quá nhiều khó khăn nhưng hàng tháng con vẫn phát tâm phát nguyện trở về nơi đạo tràng tham dự khóa tu gần gũi thiện tri thức nghe học chánh pháp để có được chánh kiến chánh tính đầy đủ niềm tin đối với giáo pháp của Phật lấy đó làm kim chỉ nam để hướng dẫn cho mình trên cuộc hành trình đến đến đến đến nơi bến bờ an vui giải thoát đó quý vị ai nói gì mình cũng đi chùa người ta có chỉ trích gì cũng đi chùa nghe học chánh pháp tôi đỡ lắm rồi đó chứ nếu mà ngày xưa mà tôi chưa hiểu biết phật pháp đụng tới là dãy đóng lên rồi phải không đụng tới là tam bành lục tạc nói lên rồi nhưng mà bây giờ là đỡ rất là nhiều vậy thì phải gần gũi tam bảo nghe học phật pháp nhiều hơn nữa và cái lợi ích nữa của sự nghe học Phật pháp ngoài cái việc nghe được những điều giá trị mà từ trước đến nay ta chưa có cơ hội được nghe đó là lợi ích thứ nhất lợi ích thứ hai nếu quý vị đã nghe rồi thì những việc mà quý vị nghe đó sẽ làm sáng tỏ hiểu rõ hơn lợi ích thứ ba sẽ giúp cho quý vị có được chánh tri chánh kiến nghe hiểu một cách đúng đắn về chân lý lẽ thật của cuộc đời mà không còn mê mờ lầm lẫn cái chỗ nào hết biết cái thế nào là thiện cái nào là ác cái nào là tội cái nào là phước cái nào là giả cái nào là thật cái nào là chánh cái nào là tà nhờ nghe học Phật pháp chúng ta dựa vào nền tảng giáo lý của đạo Phật chúng ta nhận định hiểu biết một cách đúng đắn rồi quý vị sẽ dứt trừ được những cái mối nghi ngờ đó là cái lợi ích thứ tư và lợi ích thứ năm của việc nghe học Phật pháp đó là mở cửa cho chúng ta bước vào lâu đài hạnh phúc an vui học phật tu phật là sự hưởng thụ hạnh phúc tối cao của một đời người đó quý huynh đệ ơi vậy thì chúng ta phải thường xuyên đi đến đạo tràng để nghe học Phật pháp để hưởng được hạnh phúc tối cao của một đời người. Ngày xưa chưa có tiếp cận được nền giáo lý của đạo Phật, chưa hiểu được lời Phật dạy Chúng ta sống giống như người mù Mò mẫm đi trong bóng tối của đêm đen Không phân định được đâu là phải trái thiện ác chánh tà Chân ngụy đúng sai ngày hôm nay chúng ta có được con mắt sáng nhìn thấu rõ rồi cuộc đời này là vô thường thế gian này là vô thường thân này là vô ngã có cái gì là bền chắc đâu quý vị cho nên dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nào Dù nghịch cảnh chướng duyên Dù là thuận duyên Nhưng mà quý Phật tử vẫn nguyện Sống một đời sống đạo đức hàng ngày trưởng niệm tập để phát triển trí tuệ hiểu biết đúng đắn tăng trưởng niềm tin xây dựng một đời sống đạo đức qua nền tảng giữ gìn căn bản tịnh giới nếu được như vậy rồi thì hạnh phúc an vui luôn có mặt trong cuộc đời này cho nên nói việc tu học phật pháp là sự hưởng thụ hạnh phúc tối cao của một đời người quý huynh đệ biết không khi xưa đức phật còn tại thế có một vị vua ở nơi miền nam của đất nước Ấn Độ Đó là Maha Kiếp Tân Na Ngài chính là một vị vua Sau khi rời bỏ ngai vàng để xuất gia theo Phật Thì Maha Kiếp Tân Na tôn giả Mỗi khi ngồi trong một khu rừng vắng Mỗi khi nghe Phật thuyết Pháp Ngài đều ngồi cười một mình Và thốt lên câu nói Ôi hạnh phúc quá hạnh phúc quá một số huynh đệ đồng tu nghe ông này ông ngộ nói mình vậy đó cái đến thưa với đức phật bạch đức thế tôn hình như con thấy tôn giả ma ha kiết tân na tâm lý có vấn đề không biết làm sao mà ông ngồi cười mình à cái ông nói ôi hạnh phúc quá hạnh phúc quá một là tâm lý có vấn đề hai là ông ngồi ông hồi tưởng lại cái thời mà ông còn là một vị vua kẻ hầu người hạ ngay vàng điện ngọc cung tần mỹ nữ trong sướng ông, ông thích cái ông nói hạnh phúc đức phật mới bảo rằng không phải tâm lý của tôn giả maha kiếp tân na có vấn đề cũng không phải do gì hồi tưởng lại đời sống vàng son lúc còn là ông hoàng mà đó là do pháp hỷ pháp lạc phát sinh nên niềm an lạc khi được nghe học chánh pháp niềm an lạc khi được tu tập đúng chánh pháp an trú trong thiền định nhiếp tâm thanh tịnh loại trừ chuyển hóa được tham sân si phiền não ở nội tâm phiền não vọng tưởng được khắc phục nội tâm tịch tịnh vắng lặng tôn giả ma ha kiết tăng na đã cảm nhận được một niềm hạnh phúc an lạc giải thoát vô ngần mà không thể nào dùng ngôn ngữ trần gian có thể diễn đạt hết niềm an lạc hạnh phúc đó ra sao mà ngài chỉ có thể thốt lên bằng câu nói và nở một nụ cười quan hỷ nói rằng ôi hạnh phúc quá hạnh phúc quá sự hạnh phúc đó chỉ có người nào uống nước nóng lạnh mới hay thôi còn bây giờ nghe quý vị nói tu học phật pháp đi hạnh phúc an lạc lắm ta hỏi hạnh phúc gì cạo đầu vô chùa làm dâu thiên hạ đó hạnh phúc cái chỗ nào ở ngoài đời thì chỉ làm dâu có cha mẹ chồng anh chồng em chồng cao lắm dòng họ nhà chồng nhưng mà cạo đầu vô vô chùa thử đi làm dâu thiên hạ luôn đó quý vị ơi tại sao con nói như vậy quý phật tử đi đến chùa mà làm vừa lòng hết quý phật tử không phải là chuyện dễ dàng đâu nếu mà hoan hỷ bữa nay rảnh rỗi hoan hỷ ra tiếp đón chào hỏi vui vẻ với cô này cái cô kia nói đó thấy chưa hồi sáng này tôi đến đâu có chào hỏi tôi giờ gặp cái bà đó đến chào hỏi bà đó rồi chắc bà đó bà cúng dường nhiều bà có tiền cho nên lịnh bả chứ gì hết có khi chúng ta không hiểu thấu được quý thầy quý cô làm dâu thiên hạ làm vừa lòng quý phật tử không có hết không có làm vừa lòng hết đâu mà người nói dày người nói khác người bắt lỗi người nói nói chia nói sao cũng được nói đúng nói sai gì cũng được cho nên nói là thị phi là vậy đó tại vì cái miệng của mọi người cho nên ai muốn nói đúng đúng nói sai sai do cái miệng của họ thôi mà có cái gì vui vậy tại sao từ bỏ hết đừng từ bỏ hết những lạc thú của trần gian để vào chùa để cạo tóc hàng ngày công phu công quả thức khuya dậy sớm để được cái gì vậy có nhiều vị phật tử đi đến chùa hỏi mấy chú tiểu ở chùa con chú tiểu chú tiểu lợi đây cô hỏi hả vô chùa có gì vui vậy thì sao không ở nhà ở nhà cái tuổi này là được cưng được chiều nè được đi chơi nè còn vô chùa chi mà 4 giờ khuya 3 giờ khuya thức dậy giờ này còn phải đi sắp dép nữa đi quét sân đi sắp dép đi làm vệ sinh nữa cái mấy chú tiểu mới trả lời sư ông con nói vậy nè niệm một câu a di đà ăn tới già không có hết đó nha rồi cái quý cô phật tử mới cười nói vậy là vô chùa khỏi làm gì hết chỉ nam mua di đà phật nam mua di đà phật là có ăn chứ gì cái chú tiểu đó nói nó thiệt mà cứ nam mô di đà phật đi ăn tới già không hết luôn có một bữa đó con lên con nhắm mắt con niệm a di đà phật a di đà phật a di đà phật mở ra mâm bánh tét có phải vậy không quý phật tử mình tưởng là vô chùa sung sướng lắm không cần gì hết vô ngồi đó tu phật tử cúng dường sẵn cho mình ăn không dám đâu làm dâu thiên hạ đó ở chùa cực lắm quý phật tử ơi thức khuya dậy sớm nè công phu công quả nè Ờ, vừa lo cho đời sống tâm linh của chính mình có giờ tu tập mà còn phải đối ngoại phật tử đến chùa phải đáp ứng những cái yêu cầu của phật tử nữa nha mà lỡ nha bữa đó mà người ta đưa cái danh sách lên cầu an mà mình lỡ cầu siêu cái biết liền có trường hợp này nè ở chùa từ con đến giờ thọ trai đó cái có cô đó cô đem danh sách đến cái chú tiểu đi học về thấy quý cô đó ở trên chai đường hết cái nói thôi đưa danh sách đây con ghi vô cho rồi cái lên chánh điện lễ phật đi gửi danh sách cầu an cái chú tiểu cũng không có để ý hai quyển sổ trên bàn thư ký một quyển sổ là cầu an một quyển sổ cầu siêu nguyên danh sách cầu an của người ta chép vô trong cái sổ cầu siêu rồi còn dặn tối nay đến là để làm lễ cầu an tụng kinh cầu an sám hối nha tối nay đến sám hối cầu an tối đó người ta đến rồi cái đọc nguyên danh sách cầu an không có gia đình này cái đọc qua cái danh sách cầu siêu chư hương đinh đọc nguyên gia phả của người ta luôn chửi quý vị tôi hồi sáng ta đem lên tôi cúng 500 ngàn đàng hoàng bây giờ cầu siêu nếu mà gia đình tôi năm nay có chuyện gì tôi đốt chùa liền đó mà làm cái gì không vừa lòng cái là bị liền bị chỉ trích bị chê bai bị nói xấu bị những dư luận đồn đãi mà ngày xưa nó nghe quý vị mà làm không vừa lòng vừa ý ai làm sai làm quấy làm dở gì một cái làng đó biết là đủ chết rồi còn bây giờ mạng lưới thông tin nó thạnh lắm nó nhạy lắm họ chỉ cần nhấp con chuột vô một cái nha nhấp vô một cái cái thông tin này nó lan tràn ra cả một thế giới điều hay luôn đó quý vị bởi vậy con nói cái sự tu hành rất là khó làm dâu của thiên hạ luôn nhưng mà đánh đổi lại được cái gì vậy quý vị được cái này mà bản thân của người nào trải nghiệm đi rồi sẽ biết rõ được cái niềm an lạc hạnh phúc giải thoát ra sao không có thể nào dùng ngôn ngữ trần gian để diễn đạt cho quý vị biết được đâu giống như quý vị uống ly nước đó quý vị mới biết nóng lạnh như thế nào thì có tu tập rồi thì chúng ta mới trải nghiệm được niềm hạnh phúc an lạc thật sự quý vị cho nên hôm nay được nghe học Phật Pháp Có nhiều lúc chúng ta cảm thấy vui lắm đọc được những lời vàng đức thế tôn chỉ dạy trong lòng của mình giác ngộ được cái điều đó hân hoan lắm quý phật tử mình cũng giống như tôn giả maha kiếp tân na khi xưa có những lúc con đọc được một bài kinh hay rồi ngồi cười một mình ôi hạnh phúc quá hạnh phúc quá hạnh phúc là gì chúng ta có đầy đủ thiện căn phước đức nhân duyên ngày nay nghe được những lời giá trị cao quý mà có thể nói đây là chân lý lẽ thật mà từ nào giờ mình chưa bao giờ được nghe chưa bao giờ được biết bây giờ mình đã nghe đã biết ngộ được điều này rồi cái cảm nhận được hạnh phúc an lạc biết dường bao cái này gọi là pháp hỷ pháp lạc đó nha quý vị rồi nếu chúng ta học không hiểu biết không rồi nói suông không có lợi ích gì không bản thân mình nói đủ các món ăn mà trong bụng của mình đói meo bánh vẽ không giúp cho chúng ta no lòng khi bụng đói mà chúng ta phải tự chế tác ra hạnh phúc an lạc bằng sự thực nghiệm hàng ngày qua lời Phật dạy quý huynh đệ ơi cái đó ta gọi là tu đó nha như quý Phật tử bước vào trong đạo tràng của chùa Khánh Ninh hôm nay Là quý vị đăng ký với quý thầy, quý ni sư ở nơi đây Cho con mua một cái vé để về Tây Phương Cực Lạc Hay nói một cách khác, đạo tràng này tu thiền đi Thì cho con một mua một cái vé để về Phật độ Phật độ là cảnh giới, là cái cõi của Phật Hay là mua cái vé để đi về Niết Bàn mà cái vé của quý vị cầm trên tay đó nó có một chữ thôi à. đó là chữ tu mà tu là gì vậy quý vị tu là sửa tu là chuyển hóa là sửa đổi là chuyển hóa sáu căn và ba nghiệp của mình chuyển hóa cho nó thanh tịnh không còn nhiễm ô gạn lọc những cấu bẩn để cho thanh tịnh hóa ba nghiệp và sáu căn của mình mà chúng ta không thực hiện được cái ý nghĩa của chữ tu cầm cái vé có một chữ tu mà chúng ta lại lộn mắt lem nhem thêm dấu quyền thành chữ tù tu mà không tu lại tù tù là gì vậy quý vị tù là giam nhốt là sự cố chấp rồi tự giam nhốt mình ở trong ngục tù của dương thế đó quý vị đi đến đâu là chấp đó vào trong chùa vào trong đạo tràng cũng chấp cho nên cứ đụng hoài đến nói con cô ơi con đi đến cái đạo tràng đó con đụng với cái bà hai mà đụng với bà là con phiền não một đống một ngày tu an lạc con không có an lạc con có phiền não thế con bỏ đạo tràng đó rồi con đi đến đạo tràng chùa phước sanh thì con gặp cái bà tám đó còn dữ dội hơn bà hai nữa rồi con cũng làm một trận luôn làm một trận cái bỏ cái đạo tràng chùa phước sanh đi đến đạo tràng chùa thiên phước gặp nằm nhầm cái bà năm đó bà còn dữ hơn cái bà tám gấp trăm lần nữa rồi cái đụng bả rồi cũng làm một trận rồi cái bỏ đạo tràng này qua đạo tràng nọ đến bây giờ con không có đường nào đến hết không có đạo tràng nào đi hết tại sao vậy đi tới đâu đụng tới đó mà mình đi tới đâu mình đụng tới đó thì mình phải kiểm điểm lại bản thân mình đi mình có thực hiện đúng nghĩa chữ tu chưa quý vị người biết tu nhìn lại chính mình kiểm điểm lại mình để sửa lỗi mình chứ đừng nhìn người ta soi bối môi móc lỗi lầm của người ta để làm chi nếu quý vị lấy cái quy tắc tu học phật pháp mà chư phật chư tổ dạy đó luôn kiểm điểm nhìn lại mình để thấy rõ được những khuyết điểm lỗi lầm sai trái của chính mình để sửa đổi để chuyển hóa thì quý vị mới có cơ duyên chuyển phàm thành thánh chuyển chúng sanh thành phật mới hoàn thiện được chính mình còn bây giờ mình không có không thực hiện đúng nghĩa chữ tu nha không sửa đổi chính mình mà cứ nhìn người ta sao cái bà hai đó bà tu lâu quá rồi bà còn nóng nảy quá ha còn cái ông tám đó ông dữ dội lắm ông đi chùa này ông đi chùa nọ vậy chứ mà ông vốn không có tu hành gì hết trơn á ông vô không kiếm chuyện này không kiếm chuyện nọ mình nhìn người ta không mà mình không có nhìn mình quý vị vậy thì chúng ta có thực hiện đúng ý nghĩa của chữ tu chưa cho nên tu học phải song hành đức phật dạy chúng ta ở trong bài kinh tăng chi bộ này khi ngài đề cập đến bốn loại chuột đó thì ngài khuyên chúng ta học và tu phải đi đôi với nhau học hiểu lấy đó ứng dụng mà hành trì thì quý vị mới trải nghiệm được niềm an lạc hạnh phúc thật sự quý vị ơi nếu như quý Phật tử trong suốt thời gian qua Có đủ cơ duyên tiếp cận với Tam Bảo Nghe học chánh Pháp rồi Rồi quý vị xét lại bản thân mình cũng đã thực hành Theo đó dù ít dù nhiều quý vị cũng đã thực hành Và sửa đổi chuyển hóa bản thân mình Tuy chưa hoàn thiện nhưng có sự chuyển hóa thay đổi Ngày xưa mình phiền não nhiều lắm Cố chấp nhiều lắm Mà bây giờ mình không có tù nữa Mình tu thiệt nha Thì quý Phật tử đây tu thiệt rồi thì sao quý phật tử cái lòng mình cởi mở ra hoan hỷ tha thứ nè rồi luôn nhìn lại mình kiểm điểm lại mình sửa sai nơi chính mình không soi bối không nói lỗi ai đi đến đạo tràng nào quý vị cũng để cõi lòng của mình rộng lớn hơn thang không có chấp mắc vào cái gì để tâm thanh tịnh mà nghe học Phật pháp đi đến đạo tràng có an lạc còn bây giờ mình ở nhà không có ăn lạc rồi đi đến đạo tràng lại phiền não một đống nữa thì quý vị thấy mình chưa thực hiện đúng nghĩa của chữ tu đó vì vậy mình ở đâu cũng bị đụng hoài cho nên mong sao quý phật tử phải thực hiện học và tu song hành với nhau học hiểu nhân quả rồi phàm làm việc gì nghĩ đến hậu quả của nó tất cả những hành động những lời nói những suy nghĩ của chúng ta mỗi khi nói ra một lời nào làm một việc gì nghĩ đến điều gì quý vị xét lại coi trên ba cơ sở thân khẩu và ý đó nó có làm tổn hại đau khổ ai không nếu có dừng lại liền mà nếu những hành động những lời nói những suy nghĩ của chúng ta đây đem lại lợi ích hạnh phúc cho mình cho người trong hiện tại và tương lai đó là thiện lành quý vị hãy tích cực phát huy dù khó khăn nghịch cảnh vẫn phát triển những hạnh lành đó là quý vị đã thực hiện đúng theo lời Phật dạy mà có sự học sự tu như vậy song hành với nhau thì quý Phật tử sống một đời sống hiện tại thân tâm thường an lạc phước huệ mỗi ngày một trang nghiêm sở nguyện chắc chắn tùy tâm sở cầu sẽ được như ý vì à, con còn một cái đạo tràng ở chùa Thanh Lương cho nên giờ này con còn muốn nói nhiều lắm thấy đạo tràng chúng ta trang nghiêm thanh tịnh nhưng mà vì thời gian có giới hạn xin cho phép con dừng lại nơi đây và với chủ đề tu học phải song hành con kính gửi lời đến với toàn thể quý thiện nam tín nữ Phật tử. Mong sao quý vị có cơ duyên gần gũi Tam Bảo, nghe học Phật Pháp, hiểu được lời Phật dạy rồi, hãy ứng dụng tu tập trong đời sống hàng ngày của chính mình để chuyển hóa thanh lọc ba nghiệp thân khẩu ý của mình dừng lại những điều xấu ác có ba nghiệp ác nơi thân đó là sát đạo dâm phải dừng lại có bốn nghiệp ác nơi miệng đó là vọng ngôn ỷ ngữ lưỡng thiện ác khẩu hãy dừng lại có ba nghiệp ác nơi ý đó là tham sân si quý vị hãy chuyển hóa 10 nghiệp ác dựa trên ba cơ sở thân khẩu ý đó thành 10 nghiệp tốt lành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 chúng ta ở cõi ta bà phải vượt qua 10 vạn ức Phật độ Lục Tổ Huệ Năng trong Pháp Bảo Đàn Kinh Ngài nói 10 vạn ức Phật độ đó chính là đoạn hợp ác tu hợp thiện Con kính gửi lời chúc lành đến với toàn thể quý Phật tử có cơ duyên nghe học Phật Pháp Thực hiện tu tập theo lời Phật dạy qua phương cách đoạn ác tu thiện Để đời sống hiện tại thân tâm thường an lạc phước huệ của mình mỗi ngày một trang nghiêm và chắc chắn rằng quý vị sẽ thành tựu được những sở nguyện tùy tâm sở cầu được như ý bác nhã thánh trí chống được viên thành ba nghiệp tịnh thanh ăn chay niệm phật thanh tịnh ba nghiệp và sáu căn để chuyển hóa hành tam thân và lục thông hàng ngày quý vị đây luôn tiếp nhận được nguồn giáo lý của đạo Phật để nuôi dưỡng giới thân huệ mạng của mình ngày một tăng trưởng và xin kính chúc cho chư huynh đệ luôn sống an lành tu học đúng chánh pháp a di đà phật nam mô a di đà phật dồn xuống pháp con âm thầm đón nhận nữ thanh lương dưới mắt của lòng con ngày hôm nay hạnh phúc thật vẹn tròn người ba pháp con luôn ghi nhớ vợ bạn đi sư giảng sư kính thưa toàn thể hội chúng trẻ hơn một giờ đồng hồ cho ni sư đã bất từ biện nguyện đặt quảng phật sự đa duyên mặc dù hôm nay rất nhiều đạo tràng và cầu phúc thỉnh ni sư quanh lâm để truyền trao những pháp nhưng với tấm lòng cao đẹp ni sư đã chính thức quan lâm đạo tràng để thuyết giảng với chủ đề tu học sâu hành với toàn thể đạo tràng mặc dù thời gian ngắn hạn hai vị sư đã chia sẻ những kinh nghiệm của mình truyền trao cho các cư sĩ tại gia trên đối đường của phật toàn thể đạo tràng được những linh chúng con nhất tâm niệm ơn cho vị sư đã quan tâm chia sẻ truyền trao kinh nghiệm ý thức phật học để chúng con lấy đó làm hành trang trên đối đường của phật giải thoát nguyện cầu tam bảo mười phương gia hộ ni sư luôn được pháp thể và an chúng sanh dị độ vũ trụ tam bảo cứu giảng chúng sanh từ bậc lên sang bậc giác và đạo tràng dù hết linh chúng con vô tâm điện mong muốn thi sư sẽ quan tâm nhiều lần hơn nữa để truyền cao chỉ dạy kinh nghiệm kiến thức Phật học của chúng con lấy đó là những tương lương đến tu học Phật giải thoát